Thì sau hai khóa học này mình đã hiểu được cách quản trị hệ thống cũng như là mình có những cái kiến thức để mình chăm sóc da mà mình chưa học, mình chưa được nghe và có lẽ lần đầu tiên mà mình được ừ, được học mình sẽ uh, mang những cái kiến thức những cái giá trị mà mình làm được ngày hôm nay mình sẽ về chia sẻ lại cho uh, trước tiên đó là những đại lý của mình để họ có thể xây dựng uh, được cho mình một hệ thống vững mạnh đoàn kết và con người yêu thương gắn bó với nhau uh, còn những cái kiến thức về chăm sóc da mình sẽ chia sẻ lại cho những uh, khách hàng của mình uh, để họ có những cái kiến thức chăm sóc da chuẩn nhất và giúp cho mình trở nên xinh đẹp hơn tôi cảm thấy qua khóa học này tôi đã có thêm hai điều tuyệt vời nhất đó là kiến thức ờ, về da thứ hai là có một ờ, ờ, kiến thức về kinh doanh và đây là hai mục tiêu lớn và tôi cũng mong muốn trong thời gian sắp tới công ty Bắc Quốc sẽ tổ chức thêm những chương trình đào tạo nội bộ những vô cùng hữu ích như thế này nữa mặc dù đã tham dự đến K4 rồi nhưng những kiến thức đấy nó thực sự là nó rất là hữu ích và mình thấy được rằng là mình còn phải cố gắng và học hỏi rất là nhiều khi mà mình bán sản phẩm mình phải hiểu về sản phẩm và mình phải là cái người mà chuyên gia trong cái lĩnh vực đó thì như vậy mình bán hàng mình mới trao được những cái giá trị tốt đẹp nhất đến với khách hàng và đó là cái điều tuyệt vời không chỉ đối với bản thân mình và đối với tất cả các cái khách hàng trên ờ, toàn quốc qua buổi học đó thì mình cũng biết cách xây dựng tức là giúp cho bản thân mình càng phát triển hoàn thiện hơn và chăm sóc da theo chuẩn Hàn Quốc và cách trang điểm một cách tự nhiên ờ, chia sẻ cho tất cả mọi người ờ, và mình học hỏi những kiến thức này thì mình cũng muốn là chia sẻ đến cho tất cả mọi người và chia sẻ trong hệ thống để cùng phát triển qua khóa, khóa học này thì là mình ờ, thấy là ờ, mình ờ, đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích và mình cảm ơn công ty Marco cảm ơn nhãn hàng Lavivano đã tạo điều kiện để cho mình có thể tham gia cái khóa học này à, tôi thực sự rất muốn nói lời cảm ơn đầu tiên lớn nhất đến thầy Mộc Quế đến hai chuyên gia Hàn Quốc và đặc biệt đến công ty Marco đã tạo điều kiện cho tôi đã học tập được rất nhiều kiến thức À, tôi cảm thấy ờ, mình thật sự là hạnh phúc khi được làm một thành viên của Marcot. Cảm ơn công ty rất nhiều. Hôm nay là cái buổi đào tạo TNT khóa K4 rồi. K4 và tôi đã được tham dự K1, K2, K3 ở Nghệ An, ở Sài Gòn và ngày hôm nay được tổ chức tại Hà Nội à, với rất nhiều các à, nhà phân phối, các tổng đại lý đại lý trong à, toàn quốc đã đổ về Hà Nội để tham dự cái chương trình này. Và những cái kiến thức tuyệt vời ngày hôm nay thì tôi tin rằng là năm 2019 sẽ là một năm mà bản thân tôi cũng như đồng đội của tôi sẽ có những uh, kiến thức rất là chuyên sâu và nhất định là chúng tôi sẽ bùng nổ trong năm 2019. Thật sự là <laughs> rất cảm động khi mà được uh, tiếp thu những kiến thức của tất cả mọi người. Không những bản thân mình cảm thấy mình được thoát ra khỏi những cái suy nghĩ trước đây hạn hẹp của mình mà bây giờ mình uh, cảm thấy là rất là Ờ, được tiếp thu được cái kiến thức mới mà mình hứa là sẽ không những bản thân mình và đội nhóm của mình uh, trong 20, năm 2019 thì sẽ bùng nổ và giúp cho hàng triệu hàng triệu người phụ nữ Việt Nam có một làn da vừa đẹp. Với kiến thức uh, của uh, tiến sĩ uh, Hàn Quốc thì em đã học được là cách chăm sóc da cho chuẩn Hàn và biết được những lỗi sai của rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang uh, mắc phải và em rất mong muốn đó là mang đến cho mọi người uh, bản thân và mọi người phụ nữ Việt biết cách chăm sóc uh, một cách uh, đúng nhất và nhanh gọn nhất và đẹp tự nhiên chuẩn Hàn nhất. Sau 2 ngày học ừ, khóa TNT à, và chăm sóc ừ, da của do chuyên gia người Hàn sang đào tạo thì mình thấy rất là tuyệt vời. Mình biết được cái, cái cách xây dựng đội nhóm, à, cách à, chăm sóc và trang điểm cho cá nhân như thế nào. Xin chân thành cảm ơn. Lần đầu tiên mình được học một cái khóa học mà mình nghĩ là theo mình chưa chưa bao giờ mình học được học một khóa học rất là tuyệt vời như này với rất là nhiều kiến thức về chăm về cách xây dựng đội nhóm này cách uh, chăm sóc da của người Hàn và cách make up của người Hàn rất là tuyệt vời tất cả chúng ta ngày hôm nay đều đã tiếp nhận cho mình những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời vô cùng quý quý giá về mỹ phẩm về làm đẹp và tôi tin tưởng rằng à, tôi tin rằng qua hai cái buổi đào tạo này thì tất cả các nhà phân phối tất cả các đại lý và tổng lý của, chúng ta của nhãn hàng Lai Ivano sẽ có thể ngày ngày càng phát triển hệ thống ngày ngày chúng ta càng có thể đẩy mạnh được doanh số bán hàng của mình và lời cuối cùng của tôi tôi xin phép được gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể uh, lãnh đạo và các thành viên của công ty Marcos, thương hiệu mỹ phẩm Lanivado, thầy Mộc Quế và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Tôi xin cảm ơn.